cái tính năng mà nước cạn nồi này á thì ở cái que cảm biến nó chỉ chịu cái nhiệt độ là hai trăm rưỡi thì bếp nó sẽ khóa ga đây ở bếp bên phải tôi đã khóa rồi đó thì nó chỉ chịu ở nhiệt độ là hai trăm rưỡi bếp nó sẽ khóa ga lại nên nó rất là bất tiện cho chúng ta khi mà rang hoặc là nấu á, những món mà có nhiệt độ cao thì nó sẽ thường xuyên bị tắt lửa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 bạn nào có nhu cầu sử dụng cái tính năng rang đó thì có thể liên hệ đến shop qua số điện thoại là 0909 306 149 để được <clears throat> nhân viên chúng tôi tư vấn và hỗ trợ thêm. Thì nếu mà các bạn sử dụng cái công tắc rang đó thì khi gắn shop sẽ khoan một cái lỗ ở ờ, phía bên hộp pin này để bắt thêm vào. Còn một số bếp nó có nút 3 giây á, thì ờ, các bạn có nhu cầu sử dụng thì ờ, shop sẽ gắn tích hợp vào cái nút 3 giây đó và dạ, tôi cũng sẽ thử pin sạc đây cây pin sạc này thì tôi chỉ sử dụng có một viên thôi nên nó sẽ không đủ độ dài với cái hộp pin thì tôi có kèm thêm một cái lò xo nè thì khi mà nhận bếp về các bạn sẽ móc một đầu của lò xo mà tôi cũng đã cày hở cái chân ra vào cái lỗ phía trước của cực dương là dấu cộng này để nó tiếp xúc được với nhau đây các bạn móc vô đầu còn lại của lò xo các bạn sẽ cho nó chạm vào cái miếng thép ở phía trước hộp pin để nó tiếp xúc lại với nhau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 rẻ hơn khuyến mãi có gói bảo hành VIP dành cho các bạn ở thành phố Hồ Chí Minh bạn nào có nhu cầu uh, sử dụng cái gói bảo hành VIP đó thì có thể liên hệ đến shop qua số điện thoại là 0909 306 149 để được nhân viên chúng tôi tư vấn và hỗ trợ thêm thì gói VIP đó là khi mà nhận được thông báo ờ, về lỗi kỹ thuật của bếp á thì shop sẽ đổi cả một con bếp khác có giá trị tương đương chỉ trong 3 tiếng đồng hồ khi nhận được thông báo lỗi